trong đó có hai cái chết được báo chỉ cho rằng đấy là tin thất thiệt. Sau cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng, cư dân mạng đồn đoán rằng ông Lưu Quốc Thắng, trưởng ban kiểm soát của SCB và ông Diệp Bảo Châu, phó tổng giám đốc SCB đã đột tử. Tin này tuy đã được báo chí nhà nước bác bỏ, nhưng nhiều người vẫn không tin những gì báo chí thông báo, bởi người dân vẫn chưa thấy mặt hai ông này sau tin đồn xuất hiện. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan có lẽ ông Lưu Quốc Thắng và ông Diệp Bảo Châu không tử vong thật. Khi chưa có tin tức nào khả tín hơn thì đành phải tin vào nguồn tin từ báo chí nhà nước vậy. Tuy nhiên, tin về ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn, Peninsula và cựu giám tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng đã nhảy lầu tự tử thì báo chí nhà nước không hề có đính chính là tin thất thiệt và cũng không hề bác bỏ tin đồn. Hình ảnh với bản cáo phó được tung lên mạng và cả bức thư tuyệt mệnh nhưng với nhiều người thận trọng họ cần được xác minh bởi bảng cáo phó có thể photoshop là làm hình đồ họa và viết bức thư tuyệt mệnh cũng không hề khó. Tuy nhiên, người dân thì chờ dài cổ ở phía chính quyền vẫn không thấy lên tiếng. Có lẽ họ quyết ém đi. Nhà nước không xác định thì người dân và báo chí nước nước ngoài tìm hiểu kết quả cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương được một người đại diện của nhà tang lễ Vãng Xanh Đường ở chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận rằng đám tang ông Nguyễn Ngọc Dương, một giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được tổ chức tại đây. Như vậy là đến giờ đã có 4 người phải bỏ mạng vì một cái tên lừng lẫy Trương Mỹ Lan. Có đến hai cái chết đã diễn ra sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt và nhốt. Đó là bà Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Ngọc Dương. Như vậy, thân phận bà Trương trong tù nhưng tay bà lại có thể thọc ra ngoài điều khiển một game trốn tìm rất hồi hộp. Và bà Lan đã triệt được hai đầu mối điều tra có thể dẫn đến những kết luận sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh cáo phó về cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương. Đêm 16 tháng 10 trên mạng xã hội thì lan truyền hình chụp văn bản được cho là của Đảng ủy phường 2, quận 4 ở Sài Gòn về việc tử vong của một người rơi từ chung cư Grand Reserve ở bến Vân Đồn, quận 4. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Dương, 48 tuổi, đã nhảy lầu tự tử từ căn hộ G1201 trên tầng 12 là căn nhà của ông và chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong. Vụ rơi lầu được xác định xảy ra vào lúc 10 giờ 40 phút hôm 14 tháng 10 tại chung cư này. Tuy vậy, văn bản trên cho biết thêm người ta tìm thấy trên thi thể ông Dương một tờ giấy ghi rằng lời dặn gia đình. Cũng trong đêm 16 tháng 10, Hình chụp một tờ giấy viết tay đăng trên mạng Facebook của Hoàng Dũng được cho là giấy lời dặn gia đình của Nguyễn Ngọc Dương. Trong tờ giấy này, ông Dương dặn vợ rằng nghỉ việc, lo hai con, cũng như lần lượt dặn những người con rằng giá nào cũng phải học thành tài, lo cho gia đình và đất nước. Mạnh mẽ và học nhé. Tờ giấy kết thúc với dòng chữ rằng ba đã phải trả giá bằng cả cuộc đời, nên gia đình phải hạnh phúc. Người được cho là ông Dương ký tên ở cuối tờ giấy viết rằng Nguyễn Ngọc Dương. Đây là hình ảnh báo cáo của Đảng ủy phường 2 quận 4 về cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương và bức thư tuyệt mệnh. Đáng chú ý, các báo ở Việt Nam không đưa tin về cái chết của ông Dương. Theo thông lệ, các vụ nhảy lầu tự tử ở trung cư tại Sài Gòn thường được các báo đưa tin, nhưng trường hợp này báo chí đã im lặng. Như vậy là bà Trương Mỹ Lan ở trong tù, nhưng bên ngoài vẫn xảy ra hai cái chết của một trận hỏa thiêu sách tài liệu tại Vạn Thịnh Phát. Và xem ra bà Trương Mỹ Lan đang điều khiển game thách thức ông Tô, ông Tổng thật sự.